Mình cùng chuyển sang bài 4 Bài 4A Số lớn nhất có 3 chữ số là số nào? Vậy Theo các bạn Số có 3 chữ số mình sẽ viết ký hiệu như thế nào nhỉ? À, mình sẽ ký hiệu là A, B, C Hoặc đơn giản Nó sẽ có 3 chữ số đúng không ạ? Mình sẽ gạch 3 cái bài này Vậy với chữ số hàng trăm nghìn hàng trăm lớn nhất sẽ là số nào à đúng rồi là số 9 tương tự chữ số hàng chục lớn nhất sẽ là số 9 và à, đơn vị lớn nhất cũng là số 9 vậy số bé nhất có ba chữ số là số nào chữ số hàng trăm bé nhất là số nào các bạn có phải là số 0 không ạ à không là số 1 nhé chữ số bé nhất ở hàng trăm chỉ có là số 1 thôi vậy chữ số bé nhất hàng chục có thể là số nào vâng có thể là số 0 và chữ số hàng đơn vị cũng là số 0 vậy chữ số lớn nhất có 3 chữ số sẽ là 999 còn chữ số nhỏ nhất có 3 chữ số sẽ là 100 vậy số lớn nhất có 6 chữ số là số nào tương tự ở lớp nghìn chúng mình sẽ có 999 nghìn và ở lớp đơn vị mình sẽ có là 9 tăng 99 Vậy số bé nhất có 6 chữ số là số nào? Ở lớp nghìn số bé nhất sẽ là 100 nghìn Và ở hàng lớp đơn vị số bé nhất sẽ là 0, 0, không vậy số lớn nhất có 6 chữ số là 999.999 còn số bé nhất có 6 chữ số là 100.000 chưa bài này rất là đơn giản các bạn chỉ cần nếu là số bé nhất ở hàng đầu tiên sẽ đã bắt đầu bằng số 1 còn số lớn nhất sẽ là số 9 những hàng sau có thể bắt đầu bằng số 0 đó là cách để mình tìm những con số bài này kết thúc ở đây mình sẽ chuyển sang bài mới đó là những bài triệu và hàng triệu